Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Hà Nội là đô thị loại đặc biệt và có số dân đông thứ hai ở nước ta Bởi vậy, ngoài là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của cả nước Hà Nội còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong mạng lưới giao lưu của vùng đồng bằng sông Hồng Do đó, giao thông nội đô nói riêng và hạ tầng giao thông Hà Nội nói chung đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại cũng như giao lưu phát triển kinh tế của thủ đô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 Trong những năm gần đây, bức tranh về giao thông Hà Nội đã có nhiều màu sắc tươi sáng hơn, khi nhiều công trình giao thông trọng điểm của Trung ương và Hà Nội đều đua nhau về đích đúng tiến độ. Những công trình này đã góp phần thay đổi diện mạo, tạo đà cho thành phố vươn lên mạnh mẽ. Trên địa bàn thành phố hiện có 23.272,86 km đường bộ, có cảng hàng không quốc tế nội bài, mạng lưới đường sắt quốc gia, đường thủy trên các tuyến như sông Hồng, sông Đà, sông đuống. Đặc biệt, trong số mạng lưới giao thông hiện có, đường bộ hiện là một trong những thế mạnh của Hà Nội với 11 tuyến đường vành đai, trục hướng tâm đi qua địa bàn thành phố. Đặc biệt trong 10 năm trở lại đây, Hà Nội đã từng bước đưa vào khai thác, vận hành hàng loạt các công trình hạ tầng giao thông đường bộ quan trọng, góp phần tăng khả năng kết nối, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế thủ đô. cầu Nhật Tân được khánh thành vào ngày 4 tháng 1 năm 2015, đồng bộ với đường Nhật Tân, nội bài, tạo nên tuyến cao tốc nội đô hiện đại bậc nhất phía Bắc. Cầu Nhật Tân không chỉ là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thủ đô Hà Nội, mà còn có ý nghĩa lớn về kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng. Công trình kết nối trung tâm thành phố với các khu công nghiệp ở phía Bắc, đồng thời hoàn thiện tuyến đường vành đai 2 và rút ngắn khoảng cách đến sân bay nội bài. dự án cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu có tổng mức đầu tư là hơn 13.626 tỷ đồng với tổng chiều dài 8.930 m. Với cầu chính là cầu dây văng liên tục 5 trụ tháp tượng trưng cho năm cửa ô Hà Nội. Đây là một trong những biểu tượng của Hà Nội. Tiếp theo là cầu vượt và nút giao thông trung tâm quận Long Biên. Đây là một trong những công trình giao thông cực kỳ quan trọng, nơi cửa ngõ phía Bắc thủ đô. Với tổng chiều dài 800m, được khởi công ngày 6 tháng 5 năm 2014 và thông xe kỹ thuật vào tháng 1 năm 2016. Công trình được xây dựng theo hình thức hợp đồng BT, có tổng mức đầu tư là 2.847 tỷ đồng. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông các tuyến cửa ngõ phía Bắc thủ đô, với quốc lộ 5, đường Nam kéo dài, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông ở khu vực này. Nút giao này cũng là trục giao thông chính, phục vụ các khu công nghiệp, khu đô thị phía Bắc Sông Hồng, khép kín đường vành đai 2 đoạn phía đông bắc thành phố. Nói đến những tuyến đường làm thay đổi diện mạo thủ đô, thì chắc chắn chúng ta cũng không thể bỏ qua đường Võ Nguyên Giáp. Đây là con đường dài 10,5 km, nối cầu Nhật Tân với sân bay Nội Bài, đi qua địa phận hai huyện là Đông Anh và Sóc Sơn. Con đường được đầu tư 6.700 tỷ đồng, thông xe vào tháng 1 năm 2015. Ngay sau khi đưa vào sử dụng, nhiều dự án đã được quy hoạch, tiêu biểu như siêu dự án thành phố thông minh Smart City Đông Anh, rộng 272 hecta, nằm trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Kim Nỗ, thị trấn Đông Anh. Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 93.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10 năm 2019. Hay một dự án lớn khác là công viên Kim Quỳ do Sun Group làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 4.600 tỷ đồng. Nhưng cũng cần phải nhấn mạnh rằng, cả hai siêu dự án này hiện vẫn đang dở dàng hoặc dừng lại chưa triển khai nếu các dự án lớn được hoàn thành. Bộ mặt hai bên đường Võ Nguyên Giáp sẽ hoàn toàn thay đổi. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm mới của huyện Đông Anh và là khu vực phát triển ở phía Bắc Hà Nội. Đại lộ Thăng Long cũng là một trong những tuyến kết nối vô cùng quan trọng của thủ đô, với chiều dài toàn tuyến lên tới 29,2 km. Thăng Long là đại lộ dài nhất Việt Nam và hiện đại nhất Việt Nam ở thời điểm khánh thành. Tuyến đường có điểm đầu tại ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng. Chiều rộng của đại lộ là 140 m. Có những đoạn được mở rộng lên tới 16 làn xe. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng. Kết nối đô thị vệ tinh được quy hoạch với quy mô 600.000 dân với trung tâm Hà Nội. có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối các tuyến đường, các tỉnh và khu công nghiệp đô thị vệ tinh. Đại lộ Thăng Long đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. và bây giờ là một tuyến đường nội đô khác có vai trò vô cùng quan trọng đối với Hà Nội. Đầu tháng 11 năm 2020, đường vành đai 2 trên cao, đoạn dọc đường Trường Trinh chính thức đưa vào khai thác. Và sắp tới đây, đoạn Vĩnh Tuy ngã tư sở cũng sẽ hoàn thành về đích. Với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, dự án nhằm hoàn thiện đường bộ vành đai 2 tăng cường lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải đang tăng cao giữa trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông thủ đô. Dự án vành đai 2 Hà Nội là tuyến giao thông nội đô cực kỳ quan trọng của thủ đô, với chiều dài 43,6 km, chạy qua Vĩnh Tuy, Minh Khai, Đại La, Ngã Tư Vọng, Trường Trình, Ngã Tư Sở, Láng, Cô Giấy, Bưởi, Nhật Tân, Vĩnh Ngọc, Đồng Hội, Cầu Chu Gia Lâm, khu công nghiệp Hà Nèn, nguyện tùy, tạo thành vòng tròn khép kín. Khi dự án hoàn thành và đi vào vận hành, được kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông đang ngày càng nghiêm trọng cho đường Trường Trình, Đại La, Minh Khai, góp phần hoàn thiện quy hoạch giao thông của Hà Nội. một con đường nội đô khác cũng làm thay đổi khá nhiều bộ mặt giao thông thủ đô. Đó chính là đường vành đai ba trên cao, đoạn từ Bắc Hồ Linh Đàm đến Nam Thăng Long. Đoạn tuyến này được chia làm hai giai đoạn. Đoạn 1 từ Bắc Hồ Linh Đàm đến Mai Dịch. Ngày 21 tháng 10 năm 2012, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức thông xe toàn tuyến dự án đường vành đai 3, đoạn từ Bắc Hồ Linh Đàm, Mai Dịch. Sau hơn 2 năm thi công, với tổng chiều dài 8.912 m bao gồm có 385m đường dẫn và 8.527m cầu cạn chạy suốt. Tổng mức đầu tư cho dự án là 5.547 tỷ đồng và sử dụng bằng nguồn vốn vay ODA thông qua Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Nhật Bản JICA. Đoạn 2 của tuyến này là Mai Dịch, Nam Thăng Long, đã được hoàn thành và thông xe vào tháng 10 năm 2020. Đường trên cao Mai Dịch, Nam Thăng Long thuộc vành đai 3 thành phố Hà Nội được khởi công tháng 5 năm 2018. Tổng mức đầu tư của dự án là 5.343 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Shika và vốn đối ứng trong nước. Con đường được thiết kế 4 làn xe theo tiêu chuẩn cao tốc, mỗi làn xe rộng 3,75m, hai làn dừng khẩn cấp, hai giải an toàn bên trong, giải phân cách giữa. Sau khi hoàn thành, dự án đã liên thông với đoạn cầu cạn Mai Dịch, Bắc Hồ Linh Đàm, đã triển khai trước đó, tạo thành tuyến đường trên cao đẹp nhất Hà Nội với tổng chiều dài hơn 10 km. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với một tuyến đường tốn không ít giấy mực của báo chí, cũng như sự quan tâm của dư luận. Đó chính là đường sắt Cát Linh Hà Đông, có tổng chiều dài là 13,8 km, chạy qua địa bàn các quận Đông đà Thanh Xuân, Từ Liêm và Hà Đông. Với kỳ vọng đầu tư đồng bộ để tạo kết nối với các tuyến đường sắt đô thị khác giữa nội đô Hà Nội và ngoại thành. Sau hơn 15 xây dựng với nhiều lần gia hạn và đội vốn, đến nay sau một năm đi vào vận hành và khai thác, đường sắt Cát Linh Hà Đông đã dần chứng minh được ưu thế của phương thức vận tải nhanh, văn minh hiện đại của thế giới và là lực lượng xương sống vận tải hành khách công cộng, đô thị lớn như Hà Nội. Ngoài tuyến Cát Linh Hà Đông, thì một dự án đường sắt khác chưa hẹn ngày đưa vào khai thác. Đó chính là dự án đường sắt nhổn ga Hà Nội, có chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km đi ngầm với tổng mức đầu tư 32.900 tỷ đồng, với mục tiêu gần nhất đặt ra là hoàn thành và đưa vào khai thác đoạn 8,5 km trên cao vào cuối 2022. Tính đến tháng 10, tiến độ của dự án trên cao đã đạt 97%, đoạn ngầm đạt 42%. trong bối cảnh số lượng phương tiện giao thông cá nhân tại thủ đô vẫn tăng từ 4 đến 5% trên năm. Những dự án đường sắt như Cát Linh Hà Đông, Nhổn Hà Nội được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông, tạo diện mạo mới văn minh cho thủ đô. Vai trò đô thị trung tâm của Hà Nội được quyết định trước hết bởi vị trí địa lý kinh tế quan trọng, là nơi có hệ thống giao thông thuận tiện cho sự phát triển kinh tế xã hội của chính nó đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các đô thị khác trong vùng. Trong đó, việc đầu tư hình thành các tuyến giao thông đường bộ, cụ thể là các tuyến đường vành đai và cao tốc, đã góp phần kết nối giao thông, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho bốn hành lang kinh tế quan trọng khu vực phía Bắc, mà Hà Nội là hạt nhân trung tâm. Đó chính là các hành lang Lào Cai, Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Nội, Hà Nội, Thái Nguyên, chưa dừng lại ở đó, Hà Nội còn có thế mạnh đặc biệt với cửa khẩu hàng không quốc tế nội bài. Cánh cổng mở ra kết nối với các nước trong khu vực, cũng như trên thế giới. Trong bối cảnh đường sắt và thủy liên vùng còn nhiều hạn chế, khó khăn, hàng không và đường bộ đã phát huy mạnh mẽ vai trò chính yếu để đảm bảo cho Hà Nội giữ vững vị thế trung tâm chính trị, kinh tế xã hội, Tuy nhiên trên thực tế, hệ thống hạ tầng giao thông khung của thành phố vẫn còn khá nhiều rời rạc và chưa phát huy được hết tác dụng. Trước mắt, thành phố đang cố gắng hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường sắt đô thị đoạn nhổn ga Hà Nội. Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt đô thị còn lại, làm cơ sở khởi công trong giai đoạn 2025-2030. Ngoài ra, để tăng khả năng kết nối giao thông, giao thương giữa các địa phương, khu vực. Thành phố cũng sẽ đẩy nhanh dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, cơ bản hoàn thành vào năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027. Qua đó, góp phần mở rộng, tạo ra không gian phát triển mới, có vai trò liên kết vùng, thúc đẩy phát triển đô thị hóa, có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển kinh tế xã hội, kéo giãn mật độ dân cư khu vực đô thị, giảm áp lực cho giao thông nội đô và các tuyến đường hiện hữu. Đặc biệt, trong quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng 10 cầu vượt sông Hồng, gồm có Hồng Hà, Mễ Sở trên vành đai 4, Thăng Long mới vành đai 3, Tứ Liên, Thượng Cát, Ngọc Hồi vành đai 3,5, cầu hoặc hầm Trần Hưng Đạo, cầu Phú Xuyên, Vân Phúc, đường trụ Bắc Nam nối với tỉnh Vĩnh Phúc